Đây, xin chào Ở trong ờ, video trước thì ờ, tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách mua và cách cài đặt cái plugin có tên là Russell phiên bản Pro Và tôi đang có chương trình ưu đãi anh chị nhé dành cho những người làm website tại Việt Nam Và hiện tại công ty của tôi đang bán cái plugin Russell này với giá là 297 ngàn so với giá gốc đó là hơn 2 triệu Đấy thì uh, chương trình ưu đãi này sắp hết hạn rồi sau khi chương trình ưu đãi kết thúc nó sẽ trở về với giá cũ ấy chị nhé thì chị hãy nhanh tay sở hữu ngay cơ hội này thì ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó chính là cách thiết lập một số tính năng ở trong phiên bản Pro này thì đầu tiên là anh chị hãy truy cập vào website của mình này sau đó anh chị kéo xuống phần uh, phần uh, à, sale đây đó ở trong video trước tôi đã hướng dẫn anh chị là cài đặt xong phiên bản Pro rồi thì để kiểm tra cái phiên bản Pro anh chị kéo xuống cho tôi về là cái phần phần bảng trả phí đây và phiên bản trả phí anh chị nhé đã được kích hoạt rồi hiện màu xanh anh chị nhé thì đầu tiên là chúng ta hãy vào cái tab tổng quan trước ở trong cái phần tổng quan này là hiển thị những cái thông báo của Platinum Web tiếp theo chúng ta chuyển sang cái tab đó là tab tính năng đây là những cái tính năng ví, ví dụ như này uh, tính năng inside này rồi tính năng uh, link suggestion này rồi vân vân thì uh, ở trong phiên bản Pro mới có anh chị nhé Đấy, thì đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu cái tính năng phân tích SEO. Đây, anh chị bấm vào đây xem. Khi anh chị viết một bài viết SEO web đó thì à, tôi sẽ kéo xuống phần bên dưới đây. Thì cái tính năng đó là gì? Phân tích SEO. Nó hiển thị ở đây anh chị nhé Đây này. Đấy, họ yêu cầu là mình nhập từ khóa chính này vân vân rồi đường dẫn này, thẻ meta description này. Đó thì à, ở trong các học phần ở SEO web tôi đã hướng dẫn anh chị đó là định nghĩa thẻ meta là gì đường dẫn là gì tiêu đề là gì anh chị hãy gì hãy xem lại video bài giảng của tôi nhé vân vân thì đây là tính năng phân tích SEO rồi phân tích khả năng dễ đọc ở anh chị cũng bấm vào anh chị nhé rồi anh, sau đó anh chị bấm vào phần dịch sang tiếng Việt để anh chị đọc nhé đó thì tôi sẽ không đi sâu về những cái quá chi tiết như này mục đích là để cho anh chị tự tìm hiểu, tự mày mò và khám phá cái plugin này. Nội dung quan trọng vậy này. À bộ đếm các liên kết. Có nghĩa là sao? Bộ đếm các liên kết đây chị xem này. Đó là khi anh chị à, viết bài SEO web đúng không? Thì ở trong bài viết của anh chị là hiển thị là có bao nhiêu đường link nội bộ và bao nhiêu đường link trở ra bên ngoài thì cái tính năng này, bộ đếm này nó hiển thị này đây anh chị xem nhé tôi phóng to ra này đấy thì ở trong uh, phiên bản Pro này hiển thị là có bao nhiêu link gì link bên ngoài và bao nhiêu là link bên trong đúng không đây tôi kéo xuống đây họ nói gì number of our in internal có là gì là số link trở bên ngoài hiện tại là có 9 link và number of internal link to this spot là số link gì nội bộ ở trong cái bài viết này là gì là có bốn link như chị nhé đó họ giải thích rất rõ thế này anh chị có thể đọc nhé và tiếp theo tính năng Insight này Insight anh chị cũng bật và tìm hiểu cho tôi và cũng bấm dịch sang tiếng Việt để chị nhé đó thì đây là kỹ năng đọc thôi chị nhé đọc và hiểu rồi Joseph Insight là gì này là một phần trong khả năng dễ đọc của Plin là nhằm chứa các công cụ cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết hơn về những gì bạn đang viết hiện tại phần này đang kiểm tra các từ nổi bật gì nhá. thì cái Joseph Insight nó kiểm tra cho chị là những từ nào từ khóa nào nổi bật này đấy à, anh chị hãy nhớ như này nhé hãy nhớ ở đây nó hiển thị đây inside là có những từ khóa này một là off pay sell vân vân hãy chú ý nhé những từ khóa nổi bật đấy hiển thị thì tính năng đó là inside nó sẽ đo lường cho chúng ta đấy và chị hãy nhớ lại một cái lý thuyết và một phần bài tập tôi dành cho anh chị ở trong lớp là web đó chính là gì phân bổ từ khóa nào cho hợp lý và một bài viết khi anh chị viết dạng bài viết big content rất hiệu quả đấy thì cái tính năng insight là nó đo đường rất là tốt anh chị nhá rồi tiếp theo uh, ờ, link succession này đó cũng bấm anh chị tìm hiểu của tôi và tôi bấm chuột phải tôi trên này sang tiếng việt đó đây đề xuất liên kết nội bộ này đây họ nói này thiết lập một cấu trúc tuyệt vời bằng liên kết nội bộ nội dung với nhau để tiết kiệm thời gian với các chủ đề đề xuất tiết kiệm thời gian với các đề xuất xuất hiện khi bạn bắt đầu nhập này kéo thả các liên kết này đây hiển thị anh chị xem này đây, nó đề xuất này à, tại sao tôi cần đề xuất đến cái nội bộ đến cái nội bộ là một yếu tố xếp hạng quan trọng anh chị xem này link nội bộ là gì nó giúp cho ở trong cái học phần SEO web tôi đã dạy chị rồi đó là gì nó giúp cho con nhện nó di chuyển từ bài viết này đến bài viết khác hoặc từ trang này sang trang khác từ link này sang link khác trong gì à trong một website chị nhá đấy rất tuyệt vời thì tính năng này nó rất là tối ưu anh chị nhá rất dễ dùng nhá là sơ đồ trang này XBL thì bất kể một website nào cũng vậy thì trước khi anh chị cài website là anh chị hãy nhớ gì hãy nhớ tạo sơ đồ của sitemap cho cái website này thì khi chị tạo sitemap thì con nhện của Google hay gọi con AI của Google nó gì nó mới nhảy vào nó mới đo lường anh chị nhé rất tuyệt vời đấy thì đây là cái google cần com à, đã có sitemap rồi dây mục quản trị anh chị tìm hiểu tôi bảo mật này rồi là API REST này, điểm biểu đường Quế Vân thì anh chị gì cũng thể tự tìm hiểu cho tôi tiếp theo đến phần chia sẻ select nâng cao này thì cái chia sẻ select nâng cao này đó là một cái ứng dụng anh chị nhé ở chat ví dụ là khi anh chị à, làm việc với ứng dụng này là anh chị có thể share được những cái bài viết uh, chuẩn SEO của chúng ta lên cái cộng đồng uh, ứng dụng gọi là ứng dụng chat Slack anh chị nhé đó tôi dịch tiếng Việt xem họ nói gì đây, chia sẻ sẽ nâng cao cho các sản phẩm. Nếu bạn đang chạy plugin WooCommerce sale của chúng tôi, các sản phẩm của bạn sẽ trông như thế này khi được chia sẻ lên trên Slack này. Đấy, Slack cũng là một cái nền tảng anh chị nhé. Rất là hay. Thì chị có thể tắt đi anh chị nhé, tắt đi cũng được và sau đó chị bấm vào lưu thay đổi cho tôi. Tiếp theo đến phần những tích hợp. Rồi, những tích hợp đây. Tích hợp uh, uh, này, tích hợp Ryan, tích hợp Zapier vân vân. Thì đây anh chị tự tìm hiểu tôi nhé. Ví dụ là Zapier ở ờ, phiên bản Pro mới có nhé anh chị biết là Zapier đó là một nền tảng trung gian nối các phần mềm các ứng dụng với nhau rất tuyệt vời thì đây là một cái gì phần mềm nổi tiếng ở trên thế giới đây họ đẩy từ Jossel sang Twitter họ đẩy từ Jossel sang Facebook họ đẩy từ Jossel sang Slack đây Slack Messenger chị nhé đây rồi là Pinterest à, vân vân đấy thì những tính năng rất tuyệt vời rồi à, Ongolia cũng vậy này rồi tiếp theo đến phần Webmaster Tool đó là khi anh chị là copy những cái mã từ các nền tảng các công cụ tìm kiếm khác vào đây ví dụ anh chị sử dụng à, công cụ Baidu để tìm kiếm đúng không thì anh chị à, à, cũng kích hoạt có một cái mã rồi sau đó anh chị dán vào đây hoặc là anh chị sử dụng công cụ Bing để tìm kiếm sản phẩm hoặc bài viết anh chị cũng dán cái mã của Bing vào đây thì đối với tôi tôi hay sử dụng đó là từ Google chị nhé nhập mã xác minh từ Google thì anh chị bấm vào phần Google Search Console và hãy nhớ truy cập vào cái mail cái mail mà quản trị website này này chị nhé cái mail này này quản trị cái website này đó sau đó là chị bấm vào phần à, html tag cho tôi đây anh chị copy cho tôi nhé copy cái mã nó nằm ở trong cái dấu ngoặc kép này đó sau đó anh chị dán vào đây và bấm một lưu thay đổi đúng không trường hợp mà anh chị bôi này bôi chuột này đòi nhà nó không ăn đúng không nên copy cả cụm này đi sau đó là anh chị dán vào bản uh, à, guộc của excel rồi đấy và tôi dán ở trên thanh này đi sau đó là gì tôi dùng uh, chuột tôi kéo này tôi quét anh chị này đó đừng copy cái dấu ngoặc kép anh chị nhé Đấy, copy này sau đó tôi dán vào đây và bấm vào phần lưu thay đổi của tôi anh chị nhé rất đơn giản thôi tiếp theo đến phần hiển thị khi tìm kiếm thì đây là một tính năng cực kỳ quan trọng cực kỳ cực kỳ quan trọng rồi đầu tiên là cái dấu ngăn cách tiêu đề có nghĩa là sao là khi anh chị uh, viết một tiêu đề từ khóa đúng không viết một tiêu đề bài viết chẳng hạn này viết là gì tôi sẽ nên uh, tôi làm demo cái gì ta à đây tiêu đề này chẳng hạn này cách sử dụng cái chatbot 2021 đây là website của tôi tôi viết này đây là tiêu đề bài viết này à, nó ngăn cách bởi gì anh chị nhỉ bởi cái dấu gạch ngang này sau đó là tên của tên cái website là phạm thanh bình đúng không đây là ngăn ngăn cách tiêu đề với nhau rất tuyệt vời tiếp theo là gì là phần Cloudit, Wrap Shima Pro anh chị đã chọn cho tôi là gì website của chị dạng công ty hay là dạng cá nhân hoặc, là blog nếu anh chị là viết viết blog anh chị để cho tôi là cá nhân anh chị mà có công ty anh chị để cho tôi là tổ chức nhé ở tên tổ chức anh chị nhập công ty của anh chị vào phía đây là công ty của Cẩm Anh Thái tiếp theo logo tổ chức này anh chị chọn cho tôi là cái ảnh nhé ảnh logo của anh chị vào đây sau đó anh chị bấm vào lưu thay đổi đó tiếp theo đến loại nội dung này đầu tiên là cái bài viết bài post chị nhé à, single viết là bài viết dạng à, đơn đúng không hiển thị bài viết trong kết quả tìm kiếm anh chị bật cho tôi và sâu seo setting cho bài viết là anh chị à, để hiển thị cái phần cài đặt seo ở trong bài viết để chúng ta gì à, chúng ta dễ thiết lập và tiêu đề là hiển thị như nào ví dụ cái bài viết là đầu tiên là tiêu đề này xong đến là tên của cái cái trang đó này à, dấu ngăn cách và site title là cái tên gì à, tên website đúng không đấy tên website tôi là phạm thanh bình đó được bởi một dấu ngoặc cách đó space này tiêu đề bài viết tiêu đề bài viết đây cách sử dụng cái chatbot đúng không Đấy, rất tuyệt vời ở thiết lập schema này rất tuyệt vời ở, ở trong thiết lập schema này anh chị à, cứ để là trang mặc định này rồi bài viết mặc định này ừ. thì schema tôi đã giải thích uh, có một video rồi hoặc là anh chị có thể cài đặt cho tôi một cái plugin có tên là schema chị nhé schema schema bấm enter này ở trong uh, lớp xe web của tôi là tôi sẽ tặng hết anh chị nhé tặng cho học viên tôi là những cái plugin giá trị bản quyền này tôi đã mua ở nước ngoài anh chị nhé và tôi có quyền bán tại Việt Nam đây giá hơn 5 triệu thì anh chị có thể mua cái phiên bản này để, cài vào website của mình nó rất hiệu quả cho gì nó giúp quan nhận thì cực kỳ dễ cực kỳ nhanh và bài viết của anh chị cực kỳ nhanh nhanh tốt nhé à, tiếp theo phần uh, social setting là chị có thể cài đặt hình ảnh vào đây là khi khi anh chị đăng lên những cái trang mạng khác nhau á thì ở phiên bản trả phí mới có cái này anh chị nhé đấy phần số sổ tay tổ thì những này anh chị tự tìm hiểu cho tôi tôi sẽ không giải thích nhiều tiếp theo sang phần media này anh chị bật cho tôi nhé nguyên tắc phân loại đây rồi hiển thị chuyên mục trong kết quả tìm kiếm đúng không rồi ở ờ, uh, social setting vào chuyên mục thông thường này uh, thông thường khi anh chị uh, sập từ khóa nó có một cái từ như này một cái từ như này nhá đây tôi sẽ sập từ khóa đây Ừ, đây ở à đây từ khóa này đi nó có từ ờ, à đây ở chi đúng không từ ở chi này thông thường cái từ ở chi này nó hay xuất hiện ở trong cái gì danh mục sản phẩm danh mục sản phẩm đây là chuyên mục đấy nó hay nó hay nằm chỗ này này từ ở chi nó hay nằm chỗ này này chị này đó nó nằm xen kẽ giữa gì ở ờ, tên pay rồi là sau đó là hoặc nó nằm ở cuối chị nhá thì chị vào Excel chị xóa cho tôi cái từ ở chi đi thì khách hàng nó không hiểu từ này đâu đấy đây một cái từ mặc định của gì của chốt sale đấy thì anh chị xóa cho tôi đi nhé mặc định của web chị nhé đấy thẻ mô tả vậy này thẻ mô tả là anh chị uh, nhập thẻ mô tả là meta description vào đây ừ. và sau đó là gì uh, ờ, social setting anh chị bấm nhé bấm anh chị chọn hình ảnh của tôi thì những này anh chị cứ tự tìm hiểu của tôi này thế phần lưu trữ này đấy, bật cho tôi này cái gì đây tiêu đề sale là gì tên tên tác giả là sai rồi ok này lưu phần lưu trữ đấy phần tên tác giả đấy lưu trữ tác giả nhá đó hiển thị cả gì là cái phần mà phần tiết tác giả bài viết anh chị nhé đó cái này là tắt mặc định rồi là cứ để cho tôi này ok tiếp theo đến phần đường dẫn ngăn cách bảy dấu này ok rồi còn gì không phần red bỏ qua rồi tiếp theo đến mặt mạng xã hội như vậy này mạng xã hội rồi thì tài khoản anh chị có những tài khoản nào anh chị dán đường link vào đây như tôi có đường link à, của là kênh youtube thì tôi dán ở đây chị nhé facebook là chị bật kích hoạt cho tôi rồi đối với những hình ảnh này hình ảnh website hoặc là hình ảnh bài viết thì chị nhá rất nhiều chị đó là gì khi chị viết bài xong mà chị quên không làm cái hình ảnh đại diện cho bài viết đó và sau khi chị đã xuất bản lên cái những cái, uh, social media ví dụ là Facebook, uh, Twitter, Instagram vân vân thì nó không hiển thị hình ảnh thì anh chị có thể gì cài đặt cái gì hình ảnh mặc định này tức là gì một số anh chị quên nhé khi viết bài nào đó là quên uh, tạo hoặc là thiết lập một cái hình ảnh đại diện cho bài viết đó thì anh chị có thể thiết lập uh, một cái hình ảnh mặc định nhé đối với những gì đối với những mà bài viết mà anh chị quên không thiết lập hình ảnh đó thì hình ảnh ở phần default email này nó hiển thị thay thế cho anh chị đúng không phần Twitter cũng vậy nhé Twitter là anh chị bật cho tôi phần Pinterest vậy này công cụ này là cái gì đây rồi phần này bỏ qua này tiếp theo bảng trả phí này à, tôi nói thêm ở bảng trả phí đấy ở đây là một cái phiên bản đã gì trả phí đã được ký hoạt rồi và đã được cài đặt này thì ngoài ra chúng ta còn có một cái một số ít tiền sử dụng khác của Jotsell rất tuyệt vời mà anh chị nên khám phá đầu tiên đó là anh chị muốn SEO web uh, local SEO đó là gì SEO uh, ờ, dễ dàng đó là gì giúp cho cái công ty của chị lên top Google Maps này vị trí cửa hàng rồi mở cửa vân vân này thì anh chị phải mua những cái bản này nhé thì tôi xíu nữa tôi sẽ update tất cả những cái bản mà bản trả phí những cái extension của Yourself này lên website là tabi.edu.vn đây là website của công ty của tôi anh chị nhé và tôi sẽ để cho chị một cái giá rất rất là hợp lý tại Việt Nam đấy mà tôi đã mua bản quyền hết rồi tiếp theo là chị có thể sell video này mà tôi update này, rồi sell Google New này rồi là gì làm cho những sản phẩm của bạn nổi bật trên Google này đấy thì đây là một số ít tiền sẩn đấy chị nhé hoặc là chị có thể mua trực tiếp ở trên đây thì giá nó nó gì 69 đô cơ đấy rất là cao video sale là bao nhiêu đô cũng 69 đô luôn cái này cũng chắc là cũng 69 đô lốt 69 đô rồi là bao nhiêu cũng là 69 đô luôn đó thì tôi sẽ để lại cho chị một cái giá rất là tuyệt vời chị nhé Đấy, thì phần uh, workout rồi là phần relax thì những phần này mà tôi sẽ nói sâu ở trong cái bài giảng tôi dành cho học viên bên tôi chị nhá đấy thì những đây là những cái bảng trả phí anh chị mới sử được sử dụng những tính năng cao cấp này đấy lời khuyên của tôi đó là gì anh chị hãy chịu khó chi trả đi đó khi anh chị chi trả thì anh chị mới có cái năng lực hành động và mới có động lực để chúng ta làm và anh chị được sử dụng những tính năng cao cấp đúng không sử dụng những tính năng cao cấp nhất để chúng ta gì có một tư duy đó là gì trả tiền để chúng ta thành công nhanh hơn anh chị nhé thay vì chúng ta cứ nhận những cái miễn phí rồi là gì cài đặt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 Anh chị hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hãy bấm vào hình quả chuông nhé để khi tôi ra video anh chị nhận được đầu tiên. Và xin chào!